Hello, xin chào mọi người, à, lại là mình đây, mọi người có khỏe không? Thì hôm nay à, cũng là cái series về à, thực hiện về cầu và dừng nghỉ à, để chia sẻ với các bạn về cách dừng, cách nghỉ như thế nào để cho các bạn tham khảo. Thì à, không à, để cho các bạn chờ đợi lâu nữa thì mình sẽ vào luôn. À, đầu tiên thì mình cũng hãy dò cầu các bạn mình hỏi do cầu tại vì uh, trong quá trình mình đã nói rồi là mình phải đánh do cầu rồi những cái cầu nào mà nó đúng sở trường của mình và nó đúng kinh nghiệm của mình đúng phương pháp của mình thì mình hãy vào những cái lệnh đó đó và trong cái series á, của mình ngày hôm nay và những cái series phía trước thì mình đã nói rằng là cái cách dừng nghỉ đó để cho các bạn thấy được là mình dừng như thế nào mình nghĩ làm sao tại vì đó là điểm mấu chốt mà các bạn hay thua nhất đúng là cho nên các bạn hãy tham khảo để xem uh, cách của mình và cách của các bạn nó khác nhau ở chỗ nào để có bạn có những cái luồng tham khảo nó đúng hơn đang cầu xịt mình nghĩ rằng là nó sẽ gãy cái tay này nhưng mà để mình xem nào tại vì mình nghĩ rằng là cái cây cầu này là ưu thế về bên cơ và hiện tại thì player nó đang rất là sạch nên nó mình nghĩ rằng là tay này nó khả năng cao nó sẽ ra 4 0 Ồ, tuyệt vời. Thì trong quá trình mình chơi đó thì mình có cái lệnh à, không quá cao ờ, cũng không quá thấp. Đó. Còn về sau thì mình sẽ có những cái series khác. Cái cầu này thì mình nghĩ rằng là nó vẫn là cầu 22 đó các bạn. Cầu đi rất là đẹp thì khi đó là mình bám cầu mình theo thôi các bạn mình bám cầu mình theo bài điểm khả năng cao đấy ok Và trong quá trình các bạn xem thì các bạn phải tham khảo về cái bộ môn này à, về cái tâm lý của mình cũng như cách thực hiện cái tâm lý của mình nó ra làm sao để các bạn có thể là tham khảo tại vì cái tâm lý đó là được rèn luyện rồi các bạn mình bẻ thử tay nhá vì cầu đang rất đẹp nhưng mà mình không kỳ vọng tại vì mình sẽ đánh nhữ thôi để mình xem thử cầu kèo nó đi như thế nào thế là cầu nó đang đi hướng bạch mà khi mà nó đã phá trên rồi á mà nó đi uh, hướng bạch thì dễ lịch sử của nó dễ lặp lại lắm bạn lịch sử nó rất là dễ lặp lại cho nên mình sẽ bám theo xem sao hy vọng là nó sẽ thắng hòa ồ khi mình chơi với một cái tâm lý nó điềm tĩnh thì mọi thứ nó đều hoàn hảo đó mà khi mà tâm lý của mình không điềm tĩnh thì nó không bao giờ hoàn hảo được cho nên mình phải luyện tập về tâm lý à, mình phải hiểu được cái bản chất của nó lúc nãy một cái tay hòa thì mình à, nghĩ rằng là nó sẽ bệt nhưng mà nó hòa rồi ấy. nên là mình à, suy nghĩ lại cho nên mình đặt nhẹ hơn một tí <clears throat> mình đang đánh thăm dò thôi và hiện tại thì bên cơ rất là chiếm ưu thế các bạn nha nhưng mà mình sẽ theo theo xem thế nào à, nó không dính thì có những vấn thắng thì mình sẽ không dính có những vấn thua thì mình sẽ không dính cho nên điều đó là hết sức là bình thường đó các bạn phải hiểu được điều đó tại vì mình nói ra đây đó là cho các bạn hiểu được cái kinh nghiệm của mình và kinh nghiệm của các bạn nó khác nhau ở chỗ nào ờ, có những bạn à, cay cú vì những cái, cái vấn đề nhỏ nhặt đó đúng không cho nên là không nên như vậy nha mình cứ bám sát theo cầu thì mình sẽ có khả năng chiến thắng rất là cao cho nên nhé mọi người phải tuân theo hiện tại à, theo mình quan sát những lá bài ấy, thì khả năng cao là nó sẽ về bên cơ nhưng mà mình làm một lệ lớn luôn hy vọng là 7 điểm rất là cao các bạn ok để mình xem cầu đang là cầu 22 mình theo thôi nếu như mà thua tay này ấy thì mình nghĩ rằng là mình sẽ dừng đó tại vì mình cũng có thắng rồi đó mình đã xác định trước đó nếu mà thua thì mình sẽ dừng thôi đó là điểm mấu chốt giữa mình với các bạn à, có nhiều bạn là nghĩ rằng mình đang thua một cái số này thì mình cố gắng là mình lấy lại nhưng mà các bạn không nghĩ rằng là các bạn đang thắng đó đó là điểm mấu chốt đó cho nên là các bạn phải chú ý đó là cái điều mà mình chia sẻ những kinh nghiệm cho các bạn thấy được là cái tâm lý của người chơi nó như thế nào nó giữa các mình và các bạn nó khác biệt nhau thế nào và khi mình nói ra điều đó thì mình không có đụng vào nữa tại vì mình đã đặt ra cho mình có như vậy rồi à, hẹn gặp lại các bạn trong số kế tiếp xin chào và hẹn gặp lại